xin chào tất cả các bạn Thì à, Lê Mai kính chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình Thì à, ngày hôm nay Lê Mai sẽ xin giới thiệu cho tất cả các bạn biết là những cái à, à, sai lầm khi mà các bạn không dùng bao cao su Thì à, hôm nay Lê Mai sẽ xin giới thiệu cho tất cả các bạn biết về một cái dòng sản phẩm là bao cao su Okamoto thì à, à, hiện nay á, thì à, trên thế giới thì có rất là nhiều giới trẻ sử dụng bao cao su để mà phòng tránh à, thai hay là ngăn ngừa các bệnh HIV lây qua đường tình dục thì à, à những cái à, bệnh đó thì nó rất là à, nguy hiểm cho nên á, các bạn phải dùng bao cao su vì như thế nó sẽ à, tránh được cái à, những cái tác hại mà các bạn không mong muốn thì ngày hôm nay Lê Mai cũng xin giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái một loại dòng bao cao su à, cũng rất là đảm bảo được cái tính an toàn và tính sức khỏe dành cho các bạn à, tránh được à, à, các bạn là lây nhiễm à, bệnh qua đường tình dục và à, đặc biệt hơn là à, phòng tránh thai khi khi các bạn chưa muốn có con thì Um, Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái dòng bao cao su Okamoto này Đối với dòng bao cao su Okamoto này á, thì nó có rất là nhiều hương Hương khác nhau như là hương dâu, hương vani, à, hương cam, vân vân Thì một hộp thì nó gồm có 10 cái và nó được xuất xứ là từ bên Thái Lan à, xuất xứ là từ bên Thái Lan nha mọi người à, ờ, ngày sản xuất hạn sử dụng và cái mặt cốt ấy thì nó nằm ở dưới à, phía đáy à, bao bì ấy nha mọi người mọi người xem kỹ giúp dùm bên em nha à, thì đối với dòng sản phẩm Okamoto siêu mỏng này ấy, nó giúp cho bạn là vô cùng mềm mại sẽ à, mang đến cho bạn một cái cảm giác thăng hoa và nồng nàn hơn cháy bỏng hơn đặc biệt hơn là không gây kích ứng da và có thêm cái chất bôi trơn nữa các bạn khả năng nhẫn nhiệt độc đáo tạo cảm giác kích thích và chân thật dành cho các bạn bên cạnh đó nó còn à, à được làm bằng 100% mũ cao su thiên nhiên cho nên là đảm bảo được cái tính an toàn và tính sức khỏe dành cho tất cả các bạn à, thì à, các bạn hãy à, nhanh tay đặt hàng lên giúp dùm bên em mai bởi vì số lượng có hạn nếu các bạn mà đặt hàng mà trễ quá thì à, bên lên mai sẽ hết hàng và rất là ổn và rất là à, tiếc dành cho tất cả các bạn đấy ạ à. thì um, những bạn nào á, mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng ở bên Lê Mai á, thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới phần mô tả nha các bạn thì à, à, khi các bạn đặt hàng bên đây à, thì Lê Mai sẽ giảm giá cho các bạn là từ ưu đãi luôn là từ 40 đến 50 phần trăm các bạn yên tâm về vấn đề giá cả nhé đây là cái tin gian hàng trên Shopee siêu thị 18 và có số điện thoại để hỗ trợ khách hàng các bạn có vấn đề gì thắc mắc hay là cần gì thì các bạn cứ liên hệ bạn Lê Mai sẽ giải đáp hết thắc mắc dành cho các bạn thì à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye